Hello xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Búc Sau, huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929. Vâng và một sau một thời gian mà ăn chơi lưu lỏng thì hôm nay thì cửa hàng chúng em uh, uh, đã quay trở lại và phục vụ tới quốc quý khách hàng một uh, những sản phẩm máy cơ xích hàng Nhật bãi nội địa các bác nhá. có một thời gian vừa nay vừa rồi thì cả chúng em thì nghỉ Tết nên là không có lên uh, những sản phẩm video, những dòng máy móc, máy cưa xích thì hôm nay cửa hàng chúng em đầu xuân năm mới thì xin gửi lời, lời chào kính chúc với toàn thể các bác một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc các bác nhé. Vâng và hôm nay thì chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác quay trở lại và giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên lô là lô R các bác nhé. Mã lô R ạ. Hôm nay là đầy đủ các thương hiệu như Estin này. Đó từ Estin phân khúc gia đình, Estin phân khúc khai thác tầm trung và khai thác chuyên nghiệp luôn các bác nhé và những dòng máy cưa Echo bên trên hàng bên trên là những dòng máy cưa sử dụng gia đình cắt tỉa cành linh tinh giá thì khoảng trên dưới 2 triệu thôi đó là một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ để các bác phục vụ sử dụng gia đình và hàng bên dưới là những dòng máy cưa cao cấp để cho các bác về sử dụng chuyên nghiệp các bác nhé hôm nay thì chúng em gồm có như Estin MS180C hàng đẹp như sưu tầm luôn các bác nhé cực kỳ VIP giá con này là 3 triệu 500 ngàn ký hiệu là R1 một con máy cưa sản xuất đời cao này 2018 các bác nhá, tháng 7 2018 máy móc cực kỳ vip, cực kỳ đẹp luôn. Tình trạng như mới luôn các bác nhá. Rồi và một con máy cưa Estin 020 nòng 40 ly công suất 36cc. Con này giá cũng 3 triệu rưỡi luôn. Và một con máy cưa Estin 024AV các bác nhá, một con máy cưa chuyên khai thác chuyên nghiệp về cho các bác khai thác keo tràm đồ linh tinh đấy ạ. Con này thì công suất của nó là 42cc các bác nhá mà giá của nó là chỉ 4 triệu 500 ngàn đó, con này thì cả chúng em xả luôn cho các bác. Máy móc cam kết cho các bác là tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Và một con máy cưa Echo Curit uh, 37cc, nòng của nó là 40mm các bác nhá. Giá nó là 3 triệu, con này thì lên lam dài xích lớn. Đó, làm tản nhiệt đầy đủ nguyên zin nguyên bản theo máy luôn. Vâng, và con này thì một con máy cưa Echo Curit 3005 công suất của nó là 35cc. Nòng của nó 39 ly các bác nhá, 38 ly. Đó, con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác về giật cực kỳ nhẹ nhàng giá 2 triệu 900 ngàn và trên này là những dòng máy cưa hàng nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác sử dụng gia đình đấy ạ một con máy cưa Echo Curit 3300 công suất của nó là 33,4 cc ạ à. nòng của nó đường kính bít tông của nó là 38 cc các bác nhá công suất của nó là 33,4 cc có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác con này thì giá 2 triệu 050 ngàn và một con máy cưa Hitachi tay dài về phục vụ gia đình đấy ạ con này thì công suất của nó là 30cc 1 triệu 900 ngàn công suất của con này nòng của nó là 37 ly các bác nhá một con máy cưa Makita này cực kỳ đẹp cực kỳ vip luôn đúng không sang phụ đầy đủ cho các bác công suất 30cc giá 1 triệu 950 một con máy cưa uh, Tananka các bác nhá một máy cưa Tananka giá 1 triệu 850 công suất 33cc nòng 38 ly và một con máy cưa Komatsu Genowatt G320 giá chỉ 1 triệu 700 ngàn đó con này thì uh, uh, nòng của nó là 38 ly công suất của nó là 32cc các bác nhá đó, máy cực kỳ đẹp và chất lượng luôn hôm nay thì lô cùng với chúng em lên tổng cộng là gồm 10 con và cửa hàng chúng em là có báo giá hết trên này rồi các bác nhá và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi đó cửa hàng chúng em đã miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác nên là các bác hàng tới các bác kiểm tra hàng thoải mái. Rồi các bác thanh toán nhá các bác nhá, không cần cọc trước. Cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là không cần cọc trước các bác nhá. Máy móc cam kết như trên video luôn. Đó, như trên video luôn ạ. À. Máy móc uh, chuẩn zin từ A tới Z. Nòng hơi ngon lành, cửa hàng chúng em đã kiểm tra tất cả ngon lành hết rồi. Vâng và cửa hàng chúng em xin phép để máy quay xuống cũng như là giật test nổ từng con một để cho các bác nghe qua tiếng máy của nó các bác nhé. Dạ vâng và cửa hàng chúng em xin nhắc lại là hình thức mua bán của cửa hàng chúng em thì cực kỳ đơn giản luôn các bác nhé Ví dụ là các bác xem lô máy ngày lô máy này các bác nào mà ưng ý con nào với ạ ví dụ là các bác ưng ý con con con này chẳng hạn đúng không thì cửa hàng chúng em là có đánh dấu cái ký tự đây này là R1 này R2 này R3 này đó các bác ưng ý con nào các bác muốn đặt hàng con nào thì các bác chỉ cần đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con một các bác nhé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 tùy tỉnh xa hay tỉnh gần thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác kiểm tra máy đúng trên video rồi các bác nhận hàng rồi thanh toán các bác nha. Dạ vâng, đầu tiên là một chiếc máy cưa Estin MS18BC con này nòng 38 ly công suất của nó là em cũng không nhớ rõ nó là bao nhiêu cc nữa nhưng mà nòng của nó là 38 ly các bác nhá. Một con máy cưa Estin sản xuất 2018 tháng 7 2018 Giá con này là 3 triệu 500 ngàn Ký tự của nó là con R1 các bác nhá Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này Có tích hợp chụp giật trợ lực cho quắc luôn Nhỏ nhẹ cho các việc phục vụ sử dụng gia đình Máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹp các bác nhá Máy đẹp xuất sắc luôn Tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này Đó Con này đẹp phải trên 90% đấy các bác Ốc lam ốc nước máy móc Còn sáng tinh tươm luôn các bác nhá Lam con này mặt cắt là được uh, Dạ mắt cắt con này là được 3 32 phân 3 tấc 2 các bác nhá. 3 tấc 2 ạ. Rồi cả chúng em xin phép giật test nổ để cho các bác nghe trải nghiệm tiếng máy của con này luôn. Dạ vâng, con R2 là một chiếc máy cưa cũng dòng Estin hàng bãi Đức con nhá. Con này là dòng máy cưa Estin MS020, nòng 40 mm công suất của nó là 36cc các bác nhá. Con này thì lớn hơn con R1 một tí xíu. Giá của nó thì cũng thế, là con này thì nó được là tích hợp của nó là nòng nằm các bác nhá. Còn con R1 là nòng đứng, thắng xích thì vẫn sử dụng đầy đủ nguyên. Made in Germany, hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Con này tình trạng khá là đẹp và xuất sắc luôn. Giá 3 triệu 500 ngàn làm con này thì mặt cắt được bao nhiêu phân đấy ạ? Dạ làm con này mặt cắt là được 37 phân các bác nhá. 37 phân ạ. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên từ A có tích hợp hàm rồng đầy đủ cho các bác luôn. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Cam kết cho các bác là chuẩn zin 100%. Các bác nào mà thấy linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa cửa hàng chúng em xin đền gấp 3 lần cây máy. đó Dạ vâng, còn có bác nào mà về thích khai thác sử dụng khai thác keo tràm đồ linh tinh các bác nhé. Các bác nào mà ở tỉnh miền Trung ấy hay sử dụng về khai thác keo tràm cắt gỗ đường kính khoảng tầm 40 phân, 45 phân đổ về thì các bác tham khảo con này các bác nhé. Một con máy cưa Estin MS024, nòng của nó là 44 ly. 44 ly công suất của nó là 42cc các bác nhé. Dòng 024 AV thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này tình trạng máy móc cũng cam kết cho các bác là chủa zin từ ATZ xích là xài xích lớn các bác nhá xích của nó xích 325 đó hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19 ốc lam là ốc lam nhôm lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá mặt cắt được 40 phân lốc là lốc nhôm đó những sản phẩm mà các bác là khởi khai thác chuyên nghiệp sử dụng cả ngày thì các bác nên lựa chọn những sản phẩm mà sử dụng lốc nhôm thì nó chịu nhiệt sẽ được tốt hơn các bác nhá chịu nhiệt sẽ được tốt hơn máy móc con này là hàng chuẩn Đức nguyên zin giá 4 triệu 500 ngàn đó Thank you. Rồi dạ vâng, còn các bác nào mà đam mê hàng Nhật nội địa thì các bác lựa chọn cho em dòng sản phẩm Echo Curit các bác này các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 37,7 cc, nòng của nó là 40 ly. Con này thì nó có được tích hợp xả áp ở trên này, không có chủ giật trợ lực nhưng mà có xả áp. Đó. Làm con này mặt cắt là được 40 phân, xích là làm là làm tản nhiệt luôn các bác nhá. Làm tản nhiệt nguyên zin của nó xích là xài xích lớn 325 luôn đó con này thì đã lên xích rồi là xích này là cửa hàng chúng em đã cắt cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá sợi xích ờ, nguyên zin của nó thì nó cũng đã hơi bị cùn rồi nên là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác sợi xích mới luôn rồi hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13 e con này lốc vẫn là lốc nhôm luôn các bác nhá theo máy là lốc nhôm luôn về khai thác chuyên nghiệp thì cực kỳ tốt thương hiệu Echo Kyrit Nhật Bản nội địa máy móc tình trạng cam kết cho các bác là chuồn zin từ ATZ con này thì cửa hàng chúng em ký tự là R4 giá của nó là 3 triệu đồng các bác nhé giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhá vâng à, tiếp đến là con R5 một con máy cưa cũng thương hiệu Echo Kyorick con này thì công suất của nó là 35,8 cc làm tròn thành 36 cc các bác nhá đó giá của nó là 2 triệu 900 ngàn có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá vẫn là hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 làm con này mặt cắt là được um, dạ, 37 phân các bác nhá làm con này mặt cắt được 36 37 phân đó máy móc cam kết cho các bác là chuẩn zin từ ATZ đẹp tinh tươm luôn các bác nhá con này thì tình trạng khá là chất lượng luôn cũng phải 8 90 nữa chạy nổ cực kỳ êm luôn đúng không các bác Dạ vâng và bây giờ thì cả chúng em ờ, qua phần sử dụng máy cưa gia đình các bác nhé cắt tỉa cành dọn vườn hoặc là về lâu lâu các bác mới sử dụng thôi nhu cầu kinh phí thấp thì các bác lựa chọn cho em những dòng sản phẩm như trên này một con máy cưa Echo Curit 3300 công suất của nó là 33cc các bác nhé 33,4cc ạ đó nòng là nòng nằm tích hợp chụp giật uh, con này thì không có tích hợp chụp giật trợ lực này núm vuông song phụ đầy đủ cho các bác giá 2 triệu 050 ngàn thương hiệu Echo Curit thì cực kỳ bền và nổi tiếng rồi hai ốc làm các bác nhá một chiếc máy cưa nhỏ nhưng mà vẫn được tích hợp hai ốc làm làm con này mặt cắt là được 30 phân xích là xài xích uh, xích chung 91 các bác nhá xích chung 91 luôn có thể về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về các bác nhé 25 phân đổ về thì sử dụng con này thì cực kỳ hợp lý luôn ạ à. Dạ vâng, một con máy cưa thương hiệu Hitachi của dòng Nhật nội địa tiếp các bác nhé Làm con này mặt cắt là được 35 phân Xích là xài xích chung uh, Xích con này là xài xích mini nhỏ gọn Đó, vẫn có được đầy đủ tích hợp Ừ, núm bông song phụ đầy đủ cho các bác con này thì tích hợp một ốc lam đó giá lại cực kỳ hữu nghị chỉ 1 triệu 900 ngàn thương hiệu Hitachi thì cực kỳ nổi tiếng luôn rồi các bác nhá máy chạy thì cực quá là bon luôn rồi vòng tua cực kỳ khỏe một con máy cơ nhỏ gọn phục vụ cho các bác về sử dụng gia đình cắt củi nấu rượu chỉ 1 triệu 900 ngàn cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về Dạ vâng, tiếp tục là thương hiệu Makita, công suất của nó là 33cc các bác nhé Máy móc tình trạng khá là đẹp như sưu tầm luôn, 1 triệu 950 ngàn 1 triệu 950 ngàn một con Makita đỏ rực như hoa hồng luôn các bác nhá đó các bác nào đầu xuân năm mới thì sử dụng con này thì có lẽ là cực kỳ hên cho cả năm luôn hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 lam con này mặt cắt là được 35 phân 35 phân máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ atz tầm 25 phân đổ về đối với con này thì quá là thoải mái luôn các bác nhá <clears throat> Dạ vâng, con máy cưa tay dài hiệu Tananka nữa Một con máy cưa công suất 33cc Con này là thương hiệu Tananka của dòng Nhật nội địa luôn các bác nhé giá 1 triệu 850 máy móc con này cực kỳ đẹp và chất lượng tích hợp lam của nó là lam ờ, tăng chỉnh xích uh, trực tiếp trên phần thân lam này luôn ạ à. lam con này mặt cắt là được 35 phân xích là xài xích chung 91 các bác nhá đúng bông xong phụ đầy đủ cho các bác tình trạng khá là đẹp máy móc quá là ok luôn các bác nhá đây cho các bác xem bù của nó này hầu như chưa có vết han gì gì luôn ạ à. 1 triệu 850 ngàn cho một chiếc máy cưa R9 Dạ vâng, uh, cuối cùng là con R10, một con máy cưa 1 triệu 700 ngàn các bác nhé 1 triệu 700 ngàn, máy cưa Komatsu Zenowatt G320 Đó, G320 các bác nhé hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10 Lam con này mặt cắt là được 30 phân 30 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhé Giá lại cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ 1 triệu 700 ngàn Một con máy là con máy cưa rẻ nhất trong lô máy ngày hôm nay các bác nhé Rẻ nhất trong lô máy ngày hôm nay về phục vụ cho các bác nào mà sử dụng ít nhu cầu uh, phục vụ uh, lâu lâu mới sử dụng thôi thì các bác lựa chọn con này các bác nhá để cho các bác nào mà sử dụng không nhiều kinh phí thấp thì các bác lựa chọn đó vâng vừa vừa rồi thì cả hai chúng em thì đã test nổ dọn nổ tất cả những dòng máy cưa cho các bác tham khảo rồi các bác nào mà ưng ý con sản phẩm nào thì các bác đọc giúp cho em cái mã và để lại cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên các bác nhé liên hệ đặt hàng thì cả hai chúng em đã để trên màn hình rồi các bác chỉ cần đọc cho em cái địa chỉ là cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn và hình thức đặt hàng của bên em thì không cần cọc trước nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau